các vị đồng học Xin chào mọi người Chúng tôi vì mọi người giới thiệu cảm ứng thiên Toàn bài văn này tuy không dài Chỉ có hơn một ngàn chữ Phân đoạn thì chúng tôi căn cứ vào cảm ứng thiên vận biên để giới thiệu nó hầu như là mỗi một câu đều có chú giải dẫn chứng rất tường tận là một bộ sách hay rất hiếm có Tôi mỗi lần báo cáo với các vị Về con số này Chính là thứ tự mà ở trong vận biên đã sắp xếp Đoạn thứ 22 Căn cô tuất quả Kính lão hoài ấu Tám chữ này Trước đây Khi tôi giới thiệu Đã từng sắp xếp một phân đoạn Phần trước Chánh kỷ hóa nhân Đây là hóa tha Câu đầu tiên Ở trong hóa tha là nói tổng quát Chánh kỹ hóa nhân là nói tổng quát Phía sau là Liệt kê ra Các khoa mục cặn kẽ hơn Đoạn thứ 22 Đây là hành nhân Cũng chính là nói Nhân từ, nhân ái làm sao để thực hiện ở trong đây trích dẫn người xưa cầm quyền trị nước là sự cai trị của văn vương cũng chẳng ngoài xót thương những người cô quạnh ngôn ngữ rất đơn giản Thật sự phù hợp với yêu cầu vào thời xưa Là đơn giản rõ ràng Bốn chữ này Là đem đường lối mục đích Trị quốc của Chu Văn Vương hoàn toàn nói ra hết thương xót những người già và trẻ em cô quả này khiến họ đều có thể tránh được một số gian nan khổ nạn được an dưỡng tuổi già đây là nền chính trị nhân từ làm người lãnh đạo của một quốc gia có thể thi hành nền chính trị nhân từ đây chính là Thánh Vương Từ đó suy ra quan chức địa phương Cũng phải biết cái đạo lý này Thúc đẩy nền chính trị nhân từ Ở trong nhà Phật chúng ta Thế tôn giáo hóa những nhân sĩ tham gia công tác chính sự ở trên kinh Phật có một bộ là kinh Nhân Vương Hộ Quốc kinh này ở trong bộ Bát Nhã kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Trước đây Chúng tôi cũng đã từng giảng qua rồi Đã giới thiệu qua Trị lý đất nước Lãnh đạo quần chúng Việc cần phải làm là những việc nào Phật cũng là đem lòng thương xót. Cứu tế những cô nhi quả phụ. Già yếu, tàn tật, không có người chăm sóc này. Phải đặc biệt thương yêu hơn nữa đặc biệt quan tâm đến họ. Hiện nay chúng ta gọi là sự nghiệp phúc lợi xã hội, sự nghiệp phúc lợi người già. Mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều đang cố gắng thúc đẩy Những điều đó đều được nói đến ở trong đoạn này. Tiếp theo ông nói, chí của phu tử cũng chẳng ngoài yêu già quan tâm trẻ. Khổng phu tử là nhà giáo dục lớn của phương Đông chúng ta. Ngài giáo dục điều gì vậy? Cũng là dạy người mỗi cái việc này. Từ đó cho thấy Đại Thánh Đại Hiền thế xuất thế gian Đều dạy chúng ta cái việc này Nhất là ở trong Phật Pháp dạy nhân quả Chúng ta Không tôn kính người già không yêu thương người già Không chăm sóc người già Thử hỏi xem Bản thân chúng ta có bị già không? Bản thân chúng ta già rồi Sẽ rất mong có người trẻ tuổi chăm sóc Được hầu hết mọi người tôn trọng Phật ở trên kinh thường hay dạy chúng ta Tin sâu nhân quả Ý nghĩa của lời nói này Rất sâu, rất rộng Chúng ta cần nên phải thể hội thật sâu Cho nên tôn trọng người khác Chính là tôn trọng chính mình Yêu thương người khác chính là yêu thương chính mình Chăm sóc người khác chính là chăm sóc chính mình Ở trong đây điều quan trọng nhất là Tâm chân thành Đây chính là Bồ Tát Đạo Phật ở trên kinh luận Dạy Bồ Tát Sáu cương lĩnh tu học Sáu nguyên tắc Danh từ trên kinh Phật gọi là Sáu Ba La Mật Thông thường trong giảng kinh Chỉ là đem sáu cái danh tướng này Mô tả sơ qua một chút là xong rồi Khiến người nghe Nghe thấy Tưởng đúng mà lại sai Giống như là hiểu rồi Thật ra một chút cũng không hiểu Sáu tương lĩnh này Nói không hết Thích Ca Mâu Ni Phật Thuyết Pháp 49 năm Ngày ngày đều giảng Từ đó cho thấy Ý nghĩa của nó sâu rộng Điều quan trọng nhất là phải thực hiện Cái thứ nhất là bố thí Đối với những người già không có người chăm sóc này Chúng ta phải đặc biệt quan tâm họ Quan tâm là bố thí Bố thí tâm thương yêu Bố thí tâm từ bi Bố thí tâm thương yêu Bố thí tâm từ bi Bố thí tâm chân thành Bố thí tâm thanh tịnh Loại bố thí này Rất ít người nói Chỉ biết nhìn thấy họ không có quần áo mặc Chúng ta đi mua mấy bộ quần áo tặng họ Họ không có gì để ăn Chúng ta tặng cho họ một ít lương thực Không có sanh ra cái tâm yêu thương chân thành Nên cái công đức này làm sẽ không viên mãn. Không những là không viên mãn, nó thật ra là không có công đức. Những việc mà họ làm là thuộc về phước đức. Phước đức cũng vẫn không phải phước đức viên mãn. Ở trong phước đức viên mãn là có tâm yêu thương chân thành bố thí, chăm sóc, từ bi, cứu tế, chân thật. Họ tại vì sao phải chịu những khổ nạn này? Người học Phật chúng ta đều rõ ràng, sáng tỏ Người đến cái thế gian này là do hai loại nghiệp lực. Một loại là dẫn nghiệp, dẫn dắt chúng ta đến cõi người để đầu thai, là đến để đầu thai. Đây là ngũ giới. Trong đời quá khứ, giữ được ngũ giới rất tốt. Chúng ta dựa vào cái này mà có được thân người Tuy được thân người Nhưng quả báo cả đời của mỗi người thì không giống nhau Quả báo là thuộc về mãn nghiệp Mãn của viên mãn Mãn nghiệp là nghiệp thiện ác mà trong đời quá khứ đã tạo Dung mạo đời này Của ừ. chúng ta Tình trạng sức khỏe cơ thể Đời sống vật chất, đời sống tinh thần Các loại điều kiện khác nhau Là thuộc về mãn nghiệp Những cô nhi quả phụ này Vấn nghiệp của họ với chúng ta là giống nhau Đều được thân người Nhưng mãn nghiệp không như nhau Điều này trên kinh luận Phật đã nói quá nhiều rồi Họ bần cùng không có của cải Nguyên nhân là gì? Không có tu bố thí tài Tham lam keo kiệt Cho nên chịu quả báo bần cùng Họ không có trí huệ Không có năng lực mưu sinh độc lập Là do đời trước không có tu bố thí pháp Cơ thể không khỏe, không được khỏe mạnh Nhiều bệnh là không có tu bố thí vô quý Chúng ta từ quả và nhìn thấy được nhân từ sự tạo tác hiện nay của họ Tư tưởng ngôn hạnh tạo tác của họ Ở hiện tại là đang tạo nhân Chúng ta sẽ biết quả báo tương lai của họ Cái đạo lý này Nói sâu thì rất sâu Nói cạn cũng rất cạn đạo lý và sự thật cạn cợt thì chúng ta có năng lực cảm nhận được những đạo lý và sự thật sâu hơn một bậc càng sâu hơn nữa thì người sơ học chúng ta không thể thể hội được rồi một câu nói tóm lại lục đạo thập pháp giới Thậm chí là Phật Pháp Nói nhất chân Pháp giới Cũng đều không lìa nhân quả Cho nên nhà Phật thường nói Dạng Pháp giai không Nhân quả bất không Không thể xa lìa định luật nhân quả Chúng ta nếu muốn mình Sống thật khỏe mạnh Thật mỹ mãn bạn phải tu nhân Giúp đỡ người khác Nên lấy cái gì làm chủ vậy Giúp họ khai trí huệ Nên lấy cái này làm chủ Đây mới là từ bi cứu giúp chân thật Chân thật giúp họ lìa khổ được vui vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi Không tạo ra những thứ sanh tử phiền phức này nữa Là bạn chân thật đã cứu giúp họ Không phải thiếu quần áo Thì tặng quần áo cho họ mặc Thiếu ăn thì tặng thức ăn cho họ Bạn cứu họ là nhất thời Chứ không thể cứu nổi chính diễn. Bạn giúp được họ đời này Vậy họ đời sau phải làm thế nào đây? Phật Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn này So với điều mà chúng ta tưởng tượng là hoàn toàn khác nhau Nền giáo dục của nhà Phật Là dạy người Hiểu rõ nhân duyên quả báo Biết được chúng ta hiện nay cái tình cảnh này Là do nhân duyên gì tạo thành Chúng ta phải dùng cái phương pháp như thế nào Để điều chỉnh Để cải thiện Cho nên đây là chân thật cứu giúp Không hiểu rõ lý luận Và sự thật về nhân duyên quả báo Thì đoạn ác tu thiện Họ sẽ rất khó làm được Không nên nói chúng ta cứ đi khuyên người khác Người ta không dễ dàng làm theo được Bản thân chúng ta cũng phát tâm xuất gia rồi Mặc vào bộ đồ của người xuất gia Chúng ta ngày ngày có đang cần mẫn đoạn ác tu thiện hay không? Không có Tập khí ác Vẫn từng ngày đang tăng trưởng Không hề suy giảm Nguyên nhân gì vậy? Chưa có thấu triệt đạo lý của nhân quả Cho nên học Phật Không phải là việc dễ dàng Tôi học Phật Hầu hết mọi người nói là rất may mắn Duyên Thù thắng Gặp được duyên tốt Gặp được một vị trưởng lão cao niên Lão cư sĩ Chu Kính Trụ Tôi vào lúc đó là 26 tuổi Lão cư sĩ Ngài có lẽ là 70 tuổi Khoảng chừng 70-71 tuổi Ông cùng tuổi với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Ông tặng tôi một quyển Liễu Phạm Tứ Huấn Tôi học Phật học bộ đầu tiên chính là Liễu Phạm Tứ Huấn Bắt đầu từ chỗ này Rất hay Đây là hạ thủ từ nhân quả Tôi đã đọc qua mấy mươi lần Tin sâu không nghi cấm rễ từ trên tinh sâu nhân quả Sau đó mới biết Tập khí, tật xấu phải điều chỉnh, phải đoạn Thuận theo Tập khí Phiền não của chính mình Thì hậu quả không thể tưởng tượng Có thể đem những tập khí tật xấu này Xứa đổi lại triệt để Thì tiền đồ là một mảng quang minh Sự ứng dụng của liễu phàm tứ huấn Chính là cảm ứng thiên Thiền sư Vân Cốc đã tặng cho tiên sinh liễu phàm quyển công quá cách Công quá cách dựa vào cái gì để lập ra vậy? Dựa vào cảm ứng thiên lập ra Cho nên cảm ứng thiên là sự Ứng dụng nhân duyên quả báo Nói ở trong liễu phạm tứ hướng Chúng ta nhìn thấy Ở trong liễu phạm tứ hướng Khi ông làm quyện trưởng ở quyện Bảo Đệ Là thúc đẩy nền chính trị nhân từ Chính là điều mà chỗ này nói Bản thân Sống rất là tiết kiệm Dùng bóng lọc của ông Để giúp đỡ những người Cô quả Bần cùng này Nhận nuôi những cô nhi này Đứa có tố chất thông minh Thì mời thầy đến chỉ dạy nó Ờ. Đứa bẩm tính Chậm chạp Thì giúp chúng Học một số kỹ năng Để khi nó lớn lên Tinh thông được một nghề Có thể mưu sinh Có thể sống độc lập Đây mới là chân thực Cứu tế Thánh nhân thế xuất thế gian Bố thí mà họ làm Thường túy là bố thí pháp Phẩm phổ hiện hạnh nguyện Các vị đều đã đọc qua Kinh Kim Cang mọi người cũng đọc rất thuộc Phật nói bố thí mà có thể tính đếm Bố thí tài, bố thí hết thảy bảy báo Trong đại thiên thế giới Thì công đức Cũng không lớn bằng Bố thí bốn câu kệ Ở trong kinh Đó là đạo lý gì? Bố thí cúng dường tất cả bảy báo Trong đại thiên thế giới Chỉ chẳng qua chỉ là nuôi thân mạng mà thôi Không liên quan gì với huệ mạng Nuôi thân mạng bạn được một đời Cơm no áo ấm Sự hưởng thụ gì vật chất Bạn chỉ có thể có được những thứ này không thể liễu sanh tử Không thể xuất tam giới Bốn câu kệ trên kinh Phật Nếu bạn thực sự sáng tỏ thực sự thông đạt rồi Quả thực Chuyển cảnh giới Thật sự đúng là có thể giúp bạn siêu phàm nhập thánh Dính diễn thoát khỏi sanh tử luân hồi đây là đại bố thí Sao có thể sánh bằng chứ Chúng ta ngày nay học Phật Hiện nay các vị đồng tu đều biết Cái thế gian này có tai nạn Hôm qua còn có người hỏi tôi Hỏi tôi cái tai nạn này có thật hay không Có phương pháp nào tránh khỏi hay không Phương pháp thì có quá nhiều Có thể hoàn toàn không bị cái tai nạn này Phương pháp gì vậy? Nâng cao cảnh giới của chính mình Bạn liền tránh được thôi Bạn hiện nay ở nhân gian phải chịu tai nạn Nếu như cảnh giới vừa nâng lên đến thiên giới Thì tai nạn này không liên quan gì với bạn rồi Nếu như nâng cao lên thêm đến cảnh giới A-la-hán Cảnh giới Bích Chi Phật Cảnh giới Bồ Tát Bạn liền có năng lực cứu khổ cứu nạn thì bạn làm sao bị cái tai nạn này được chứ Cho nên tôi nói chúng ta sanh ra ở cái thế gian này Đối với người tu hành chúng ta mà nói chưa chắc đó là việc xấu Khi chưa có gặp những tai nạn này Chúng ta vẫn làm theo kiểu qua loa cho xong chuyện vẫn nghĩ là ngày nay qua rồi vẫn còn có ngày mai Năm nay qua rồi còn có năm sau nữa Nên cứ từ từ Hiện nay gặp phải cái sự việc này Biết được nếu không tích cực Nghiêm túc nỗ lực Thì không được Cái này thuộc về nghịch tăng thượng duyên Có thể đem cảnh giới của chúng ta nâng cao lên Với tốc độ nhanh Trong một thời gian ngắn đây là sự việc tốt Chúng ta muốn nâng cao cảnh giới Mà không thể nâng lên được Không thể nâng lên được Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Chấp trước Không buông xả Thị phi nhân ngã tham sân si mạng Những thứ này là trở ngại nếu như có thể đem những thứ này buông xả Thì nâng cao không khó Khó ở chỗ bạn không chịu buông xả tự tư tự lợi Không chịu buông xả chấp ngã kiên cố Loại chấp trước kiên cố này Là giống như băng vậy Nước đóng thành băng Chúng ta thường nói Băng đóng ba thước không phải do cái lạnh của một ngày Chúng ta hiện nay cái kiên cố đó, cái chấp trước này Là đóng băng từ vô lượng kiếp đến nay Chúng ta đều biết Việc đóng băng không phải là thật Gặp phải hơi ấm nó liền tan chảy ngay Hơi ấm là gì? Trí huệ Trí huệ vừa mở liền tan chảy Ngày nay mọi người chấp trước kiên cố Là do trí huệ bạn chưa mở Đại sư Chương Gia dạy tôi Nhìn thấu là trí huệ Buông xả là công phu Chưa có trí huệ Bạn chắc chắn không thể buông xả Thế nhưng buông xả giúp bạn khai trí huệ Trí huệ lại giúp bạn buông xả Nhìn thấu buông xả Buông xả nhìn thấu Ở trong Bồ Tát Đạo Từ sơ phát tâm mãi cho đến như lai địa Các ngài dùng phương pháp gì? Chính là cái phương pháp này Từ đó cho thấy chúng ta học Phật Điều quan trọng nhất là thật là Ta biết được bao nhiêu thì ta làm bấy nhiêu Trong khi bạn làm được thì trí huệ bạn lại khai mở rồi Trí huệ khai mở rồi lại có thể làm được nhiều thêm một phần Hai phương pháp này dính diễn đang luân chuyển Đang bổ sung cho nhau Đem cảnh giới chúng ta nâng cao lên Không chịu buông xả là việc tồi tệ nhất Dù có trí huệ, trí huệ của bạn dừng ở chỗ này rồi Sẽ không nâng cao lên thêm nữa Cho nên Không ngừng buông xả thì bạn cũng sẽ không ngừng tăng trưởng trí huệ Cái đạo lý này nhất định phải biết Nhất định phải cần mẫn nỗ lực mà làm Chúng ta ngày nay ở trong xã hội Cái thế gian này người khổ nhiều Vào thời xưa Người ta có hai câu nói là Năm tháng ngày xuân ít Trong một năm Những ngày thời tiết đẹp không nhiều Thế gian kẻ khổ nhiều Chúng ta nên nghĩ là Họ bị khổ Cùng với mình bị khổ Không có gì khác nhau Chúng ta nhìn thấy họ bị khổ liền nghĩ đến chúng ta Cũng có kiểu cuộc sống đó giống họ Quá khứ có Tương lai vẫn còn nữa Nếu chúng ta trải qua cuộc sống này Thì cũng sẽ mong cầu người khác giúp đỡ Mong cầu người khác thương xót Chúng ta hôm nay nhìn thấy rồi Nếu như không sanh tâm thương xót Không xin ý niệm giúp đỡ thì khi chúng ta bị khổ, bị nạn Cũng không có người quan tâm Đây là đạo lý nhất định rồi Cho nên khi gặp phải Thế gian khổ nạn Không phân chủng tộc, không phân tôn giáo Không phân ân oán Bình đẳng như nhau Tận tâm tận lực mà gian tay để giúp đỡ Đây chân thật là bạn đã giác ngộ Bạn chân thật đã sáng tỏ rồi Thì sẽ biết mình cần phải làm như thế nào Cảm ứng thiên câu thứ 22 Ở trong chú giải Có hai câu nói nói được rất hay. Ông nói Hiếu thiện chi tâm Nhân chi sở động. Hay nói cách khác Người đều có cái tâm Yêu thích thiện Nhưng mà việc thiện Hành thiện Cần phải có người đề xướng Người đề xướng Cũng chính là người dẫn đầu mà chúng ta thường nói Là người chân thật có lý tưởng và lòng nhân đức Tại vì sao họ có thể dẫn đầu Cũng chính là nói Họ đem đạo lý mà họ đã sáng tỏ Chân thật thực hiện rồi Cho nên có thể khởi tác dụng dẫn đầu Lại nói Thiên hạ không lo không có người có sức Chỉ lo không có người phát nguyện lớn mà thôi Hai câu nói trên cũng là có ý nghĩa này Cho nên Người phát tâm nguyện lớn vô cùng hiếm có Phật ở trên kinh luận Thường hay khuyên chúng ta Phát tâm Bồ Đề Phát tâm Bồ Đề thật sự là quá khó rồi Không phát tâm Bồ Đề Thì không thể bàn đến chuyện tu hành Mặt trái của tâm Bồ Đề Là mê hoặc Người mê hoặc Dù cho có tu thì thành tựu vẫn là rất hữu hạn nhất định phải phá mê khai ngộ công phu tu hành hoàn toàn ở đời sống thường ngày tập khí tật xấu của bản thân chúng ta nhất định phải biết biết là giác ngộ không biết là mê hoặc Cứ lấy đời sống thường ngày để nói Hơi có một chút bất như ý Liền không tự tại, không thoải mái Chúng ta ở trong thói quen Đều cảm thấy cái này không sao Đều không hề lưu ý Những hiện tượng này Đâu biết là Những hiện tượng này Chính là tạo nghiệp Người không đọc Kinh Phật thì không biết Người chưa thể hiểu sâu nghĩa thú cũng không biết Tại vì sao không an vui Tại vì sao không tự tại Còn không phải do phân biệt chấp trước hay sao Nếu bạn không có phân biệt chấp trước Thì bạn đâu có loại tâm thái này chứ Phân biệt chấp trước khó đoạn Phần trước tôi đã kể với các vị Câu chuyện về người bạn học của An Thế Cao. Long Dương ở Cung Đình Hồ Đời trước là đồng học với ông Long Dương là đọa vào đường xuất sanh Tại vì sao một người tu hành lại bị đọa vào đường xuất sanh vậy? Chính là bởi vì hơi bất như ý Hơi không vui mà thôi vào thời đó người xuất gia là đi thác bát Vị Pháp Sư xuất gia này tu hành rất tốt Hiểu rõ kinh điển Ưa bố thí Kinh giáo rất thông đạt Giảng kinh thuyết Pháp nói rất hay Lại chịu bố thí Pháp duyên thù thắng Pháp sư như vậy hiếm có biết bao Khi đi thác bát Nhận được cơm rau Không thật hợp khẩu vị của mình Trong tâm có một chút không vui Chỉ có một chút không vui như vậy liền đọa lạc vào đường súc sanh Chúng ta thử nghĩ Đức hạnh của chúng ta ngày nay Không bằng người ta Tâm sân hận, tâm phân biệt Tâm đố kỵ Tâm chấp trước của chúng ta Không biết nặng hơn ông gấp bao nhiêu lần Ông còn có thể làm Long Dương Thử nghĩ chúng ta tương lai thành cái gì chứ Đây đều là sự thật Cho nên Người chân thật tu hành Thì ngay trong những cảnh duyên này Tức khắc giác ngộ Tức khắc quay đầu Tu tâm thanh tịnh Tu tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh là đạo Tâm bình đẳng là đạo Tu hành là ngay trong đời sống thường ngày Là ngay chỗ khởi tâm động niệm Phải quán chiếu tinh tế, tỉ mỉ Ta có còn chấp trước hay không? Có còn phân biệt hay không? Chúng ta đối với người, với việc, với vật Con còn ưa thích hay không? Con còn ghét bỏ hay không? Việc thuận theo ý của mình Thì sanh tâm quan hỷ Không thuận ý của mình Thì sanh tâm sân hận Có một mảy may sân hận Mà không muốn giao thiệp với người này Không muốn nhìn họ Thì chúng ta đã sai rồi Chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước Chúng ta vẫn chưa buông xả Trong tâm vẫn còn tính toán Vẫn còn thị phi Vẫn còn được mất Vẫn còn yêu ghét Vậy làm sao được chứ Là phàm phu lục đạo chính gốc rồi Do đó, chúng ta mới thể hội được điều mà trong Kinh Địa Tạng đã nói Chúng sanh cõi diêm phù đề Khởi tâm động niệm Không gì là không phải tội Chúng ta đã lĩnh hội được câu nói này Không có quán chiếu tinh tế tỉ mỉ Phản tỉnh lại thật kỹ Chúng ta thấy trên Kinh Văn luôn cho rằng Ngài nói thật quá bức rồi Thử quan sát, thử phản tỉnh lại thật kỹ Điều trên kinh nói từng câu từng chữ Đều là chính xác Một chút cũng không sai Người chân thật tu hành Người đại tu hành Là ngay ở trong cảnh duyên Đem những tập khí phiền não này Loại bỏ thật sạch sẽ Đem những góc cạnh này Mài cho thật nhẵn bóng Đó là chân tu hành Tu hành luyện công phu luyện ở đâu? Chúng ta hiểu rõ rồi Hiểu rõ rồi thì phải thật làm Ở trong đời sống thường ngày Đối nhân xử thế tiếp vật không có gì khác Chính là học một chữ nhìn thấu buông xuống Có một mảy may ý khởi lên Cái ý này phải buông xuống Biết được Trong tâm thanh tịnh Trong tâm bình đẳng Ở trong chân tâm không có mảy may ý nghĩ Có một mảy may ý nghĩ khởi lên Đó chính là vô minh khởi lên rồi Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này Đó là vô minh Chúng ta nếu không dụng công phu ở trên chỗ này Thì sao có thể thành tựu được chứ Tịnh tông dụng công quả thật Thuận tiện hơn pháp môn khác quá nhiều rồi Tịnh tông là đề khởi một câu Phật hiểu, Vừa khởi tâm động niệm Tự mình liền phát giác Cái mà người xưa gọi là Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Ý nghĩ mới vừa khởi Bạn lập tức liền thấy được Cái ý nghĩ thứ hai là A-di-đà Phật Liền đổi ngay cái ý nghĩ này Đổi thành A-di-đà Phật Đây gọi là niệm Phật Niệm Phật vốn dĩ là cách niệm như vậy Một câu A-di-đà Phật đã đem cái ý niệm này sang bằng rồi Đã dẹp trừ được cái ý niệm này rồi Niệm Phật như vậy công phu mới gọi là đắc lực Chúng ta ngày nay Có người nói công phu đắc lực rồi Chưa hẳn đã hiểu sai ý nghĩa rồi Sao gọi là đắc lực Hai chữ này họ chưa hiểu rõ ràng Chưa hiểu minh bạch Công phu thật sự đắc lực Là niệm niệm dập tắt tham sân si Niệm niệm dập tắt thị phi nhân ngã Niệm niệm dập tắt bốn tướng Thì công phu này mới đắc lực Không những bốn tướng không còn nữa mà bốn kiến cũng không còn Kinh Kim Cang sau cùng nói Ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến Người dũng công thật sự Trong 24 giờ hạ công phu ngay chỗ này Đâu có chuyện công phu dẹp vọng tưởng chứ Nhưng mà các vị phải biết Nếu như công phu vừa không đắc lực Thì vọng tưởng liền khởi lên rồi Ở trong Phật Pháp gọi là quán chiếu Quán chiếu nếu mất hết rồi Không thể chiếu được nữa Thì vọng tưởng khởi lên Tạp niệm liền khởi lên Chúng ta tự mình thường xuyên phản tỉnh Thường xuyên giác ngộ Thường xuyên cảm thấy vô cùng hổ thẹn Khởi tâm động niệm vẫn đang tạo nghiệp Ở trong đời sống thường ngày Chúng ta biết Bồ Tát Phổ Hiền nói rất rõ ràng Hằng thượng chúng sanh tùy hỷ công đức Nhưng mà không thể làm được Vẫn cứ làm cái việc là hằng thượng chính mình Thuận theo tập khí phiền não của chính mình Thuận theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình Việc chúng ta vẫn làm là việc này Thế nhưng phải giác ngộ Chứ làm việc này Chắc chắn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Cầu mong giảng sanh Đó là mong muốn của bạn Nhưng chưa chắc có thể đạt được Đây là lời chân thật Tuyệt đối không lừa dối người Dạng người niệm Phật Dạng người mong muốn giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Nhưng thật sự có thể đi được Chỉ có vài ba người Lời này trước đây Lão Sư Lý thường nói Nguyên nhân gì vậy? Không thể buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Vẫn cứ tùy thuận theo tập khí phiền não Làm thế nào mới có thể giảng sanh vậy? Ở mức thấp nhất là thuận theo Á-di-đà Phật Niệm niệm đều là A-di-đà Phật Loại người này mới có thể giảng sanh Cầu Phật hiệu A-di-đà Phật này Mới chân thật đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình Đè nén xuống được Đây là phục phiền não Hoàn toàn chưa có nói đoạn Người chân thật tu hành chính là người phát nguyện dẫn đầu mà chỗ này đã nói. Họ có thể làm tấm gương cho mọi người. Họ làm tấm gương không phải cố ý làm. Bản thân họ đã làm như vậy Không phải cố ý làm bộ làm dáng cho người ta xem Không có loại ý nghĩ này Còn cái ý nghĩ này lại rơi vào trong vọng tưởng rồi Lại rơi vào trong phân biệt chấp trước rồi Cho nên Đó không phải là chân tâm Chân tâm không có giả bộ Chân tâm là rất tự nhiên Thuận theo tự nhiên đó là chân Trái ngược tự nhiên Đó là tạo tác Đó là giả Đó là hư ngụy Tâm hư ngụy Thì không thể sanh về thế giới cực lạc Phạm là người giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Người nào cũng là tâm chân thành Hay nói cách khác Người nào cũng là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi Tuyệt đối không phải nói có cái tâm hư vọng vẫn có thể giảng sanh Không có đạo lý này Tâm hư vọng niệm Phật là chỉ kết pháp duyên với A-di-đà Phật thôi Gieo cái thiện căn Đời này không thể đi được rồi Vậy thì phải đợi đến đời sau Đợi đến đời sau nữa Đời sau đời sau nữa khi nào gặp được Cái duyên phận này gặp được pháp môn niệm Phật. Đến khi nào bạn dùng tâm chân thật Cũng chính là nói bạn phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì bạn chắc chắn được sanh Cái đạo lý này không thể không biết Chúng ta hiện nay biết rồi Biết thì hiện nay liền dùng Hiện nay liền học tập Chúng ta đời này sẽ được giảng sanh Giảng sanh được hay không Giảng sanh phẩm vị cao hay thấp Đại sư Thiện Đạo nói rất hay Tóm lại do gặp duyên khác nhau Chúng ta ngày nay gặp duyên thù thắng Đối với những đạo lý Phương pháp cảnh giới này Trên cơ bản đều hiểu rõ ràng Hiểu minh bạch rồi Sau khi sáng tỏ Chúng ta đã biết cách làm người Biết cách sống Làm người như thế nào, sống như thế nào Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Mà làm người Đối với tất cả mọi chúng sanh Là dùng tâm thanh tịnh để đối xử Tâm chân thành đối xử Tâm bình đẳng đối xử Dứt khoát không khởi ý niệm Cái này tốt, cái kia không tốt Nhất định muốn tranh với người ta Nhất định phải tính toán Tính toán đến cuối cùng Bản thân đọa ba đường ác Và muốn hỏi vì sao Ba đường ác là chính bạn tạo ra Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh Bạn chấp trước như vậy Tranh hơn như vậy Muốn thắng Hiếu thắng như vậy Đây là nguyên nhân đích thực của đọa lạc Chư Phật Bồ Tát Chúng ta hãy xem ở trên kinh luận Có tranh nhau hay không? Không có Tại vì sao họ không tranh Họ biết một đạo lý phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Người tốt thuận cảnh là hư vọng Người xấu nghịch cảnh cũng là hư vọng Cho nên tất cả cảnh duyên bày ngay trước mắt Tâm của họ như như bất động Trên Kinh Kim Cang nói Không dính theo tướng như như bất động Cho nên một chút tâm tranh đấu Cũng không có Chân tâm lìa niệm Không có ý niệm Phật lại sợ người hiểu lầm Chân tâm lìa niệm Sợ bạn lại hiểu thành vô tưởng định Cho nên lại nói thêm một câu Ừ. Lìa niệm là lìa vọng niệm Cái ý này chính là Nói họ còn có chánh niệm Thế nào là chánh niệm? Niệm mà vô niệm Đó là chánh niệm Vô niệm mà niệm là chánh niệm Cái ý này rất sâu Nhưng mà chúng ta phải có thể thể hội được Niệm mà vô niệm Cái niệm đó là niệm tất cả chúng sanh Là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Điều này trên Kinh Di Đà thường nói Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Là lợi ích tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh chính là Phật, chính là Pháp, chính là Tăng Cái niệm này là chánh niệm Thế nào gọi là vô niệm? Tuy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Niệm lợi ích tất cả chúng sanh Mà tâm địa của mình luôn luôn thanh tịnh Thật sự không có khởi một ý niệm Hai cái này là đồng thời Không có trước sau Vậy mới là chánh niệm Ý niệm của ai là chánh niệm vậy? Pháp thân đại sĩ Chúng ta biết Pháp thân đại sĩ Phân biệt không còn nữa Quyết định không có phân biệt Quyết định không có chấp trước Phiền não chướng sợ tri chướng đoạn rồi Vô minh cũng phá mấy phần rồi Chân tâm hiển lộ Cũng chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác Từ bi hiển lộ ra rồi Họ dùng cái tâm này Phạm phu là làm trái ngược lại với điều này Hay nói cách khác Phàm phu không có tâm chân thành Là tâm hư ngụy Tâm ô nhiễm Tâm cao thấp Bất bình Tâm mê hoặc Tâm tự tư tự lợi Hoàn toàn trái ngược với cái này Cho nên phàm phu không dễ gì thoát khỏi lục đạo luân hồi Chúng ta nếu tu hành Phải đem cái này điều chỉnh lại Điều chỉnh lại 180 độ Biết dùng chân thành thanh tịnh Bình đẳng chánh giác từ bi Đây là tâm Bồ Đề Đây là chân tâm Là Phật tâm Cái tâm này khởi tác dụng chính là hạnh Bồ Tát Hạnh phúc mỹ mãn chân thật Người thế gian gọi là chân thiện mỹ huệ Cho nên chúng ta biết Một mảy may chấp trước cũng không được phép có Nhưng mà loại tập khí tật xấu này Bất tri bất giác Đã bộc lộ ra Mọi lúc mọi nơi Bạn đều có thể nhìn thấy được Nhìn thấy người khác Lập tức nghĩ đến chính mình Mình có hay không? Tự mình thấy tật xấu của mình Thì không dễ gì thấy được rồi Nhìn thấy người khác thì lập tức quay đầu trở lại Hồi quan phản chiếu Là có thể tự nhìn thấy chính mình Mình là một người như thế nào Nhìn thấy mình Đây là giác ngộ Đem những tầm khí tật xấu này của mình Nhanh chóng điều chỉnh lại Là chân tu hành Kinh không thể không đọc Không thể không nghe Nghe thì thấy rất buồn chán Thế nhưng không nghe Thì tập khí tật xấu Quả thật đúng là Tự mình không thể nhận ra Vĩnh viễn cũng không có một ngày Tỉnh ngộ sửa đổi như thế thì có nguy không? Học Phật kiểu này là chúng ta đã học xuông rồi Cái cơ duyên học Phật này của Singapore Tôi thường nói Tôi hoàn toàn Không phải tự khen mình chê người Là tôi nói lời rất thành khẩn Xưa nay trong ngoài nước Đây là nhân duyên hy hữu Các bạn có thể thể hội được không? Các bạn có thể nhìn ra được không? Bạn đi đến nơi nào Mà có thể gặp được Như cái nơi như vậy Ngày ngày giảng kinh niệm Phật đường 24 giờ niệm Phật không gián đoạn Người từ bốn phương tám hướng đều đến tham học Người từ nơi khác, từ nước ngoài Đều đến Hiện nay mỗi tháng Đến khoảng 500 người Người các nơi đều đến Cái duyên này thù thắng Chúng ta tiếp xúc những người này Giống như là tiếp xúc được toàn thế giới Không cần rời khỏi một bước mà cả thế giới chúng ta đều tiếp xúc được rồi. Bạn nói cái duyên này thù thắng biết bao. Học giảng kinh thuyết Pháp Là Pháp duyên thù thắng vô song Giảng kinh thuyết Pháp quan trọng nhất là quan sát căn cơ nhiều người như vậy đến tham vấn hàng ngày tiếp xúc chính là quan sát căn cơ. Bạn hiểu rõ người các nơi trên toàn thế giới họ nghĩ gì, cái họ nghĩ là gì, cái họ thấy là gì, cái họ nghe là gì, việc họ làm là gì. Chỉ cần bạn lưu ý, nhìn qua là biết ngay. Sau đó bạn thuyết Pháp mới khế cơ được. Những người từ nơi khác đến này Chúng ta đều tiếp đãi thân thiết Đều kết pháp duyên với họ Sau khi họ trở về Vẫn nhớ đến các bạn Sẽ không quên các bạn Tương lai các bạn có thành tựu Họ sẽ lễ thỉnh các bạn đi giảng kinh Thì pháp duyên của bạn liền thù thắng rồi Tôi kết pháp duyên còn phải bôn ba khắp các nơi trên toàn thế giới Các bạn không cần chạy đi đâu Ngồi ở đây đã kết được rồi Không phải chịu vất vả như vậy Mà đã kết pháp duyên với chúng sanh trên toàn thế giới Vấn đề chính là các bạn Phải có trí huệ Phải biết Ở trong tông môn thường nói Có hiểu không? Bạn đã thể hội hay chưa? Thể hội là thành tựu rồi Trân trọng Cái cơ duyên này Cơ duyên Khó được mà dễ mất Ngạn ngữ thường nói Hoa đẹp không thường nở Cơ duyên tốt rất khó gặp được Nhất định phải quý trọng Nhất định không được để luống qua Thế gian có không ít người Có tài trí thông minh Muốn có loại cơ duyên này mà không thể được Thật sự chỉ có thể gặp chứ không thể cầu Các bạn ngày nay gặp được rồi Mà không biết quý trọng không biết tu đó quả là thật sự đáng tiếc thật sự để luống qua uổng phí rồi